1234 67890 alo ờ, Rồi ok, à vâng, xin kính chào tất cả quý vị anh chị em nhé Chào mừng tất cả mọi người, tất cả anh chị em Cô chú bác một lần nữa quay trở lại kênh youtube rất cầu miền Nam và của mình Trong buổi chiều buổi tối của ngày hôm nay anh chị em nhé Thì cập nhật giờ giấc thì hiện tại bây giờ đã là 5 giờ 40 phút anh chị em à 5 giờ 40 phút của buổi chiều buổi tối ngày 16 tháng 10 năm 2020 anh chị em nhé thì bây giờ Phạm Đức Bật bật tiêu thực thời gian quay trở lại đây lên đây phân tích cầu lô đề cũng như là đưa ra dự đoán tiếp vào tham khảo cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em cô chú chú bác chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ xả bơi hơi sau ngày hôm sau tức là ngày mai để chào bạn thì trước khi vào phân tích qua các bạn kết quả giải thưởng số số khu vực miền Nam của buổi chiều ngày hôm nay cũng như là phân tích các cầu lô tô đưa ra dự đoán trước cho mọi người chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ sau ngày mai thì một lần nữa Phạm Đức thay mặt cho anh chị em trong ngủ đội nhóm soi cầu miền Nam của mình thì chúc cho tất cả mọi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 Hello anh chị em Thì trước màn hình nhỏ của tất cả mọi người tôi thì anh chị em chúng ta đây là cái bảng kết quả giải thưởng số số khu vực miền Nam của buổi chiều ngày hôm nay anh chị em nhé đó là buổi chiều của ngày thứ sáu phải không ạ thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2020 thì ngày hôm nay thì buổi thường cho chúng ta có ba đài Vĩnh Long Bình Dương và đài Trà Vinh phải không ạ thì để cho anh chị em chúng ta được rõ hơn về các cầu tô rơi trong ngày hôm nay phân tích xe điểm của cái giải 8 ô tô cũng như là cái giải đặc biệt đưa đưa cho ba đài của ngày hôm nay anh chị em ạ à. thì đầu tiên ở đài Vĩnh Long phải không ạ ở đài Vĩnh Long thì ngày hôm nay giải 8 ô tô mở thưởng cho chúng ta chủ ô tô đó là 14 Bình Dương 34 và Trà Vinh là 57 anh em nhé Vâng tôi cần giải đặc biệt ở đài Vĩnh Long thì ngày hôm nay ra cho chúng ta có dạng 020914 phải không ạ hôm nay ở đài Vĩnh Long thì à, đầu đuôi ra 14 rồi anh em nhé K9 đầu 1 và đuôi 4 in thằng ta bạch thủ đề là 14 rồi phải không ạ với tôi còn ở đài Bình Dương thì ngày hôm nay ra có dạng 836 và 716 anh em ạ à. Càng 7 đầu 1 và đuôi 6 in thằng cho chúng ta bạch thủ đề đó là 16 rồi anh em nhé cho Vinh thì ngày hôm nay xa có dạng cho chúng ta 830 889 anh chị em ạ, khá là đẹp. Căng 8 đôi 8 và đôi 9 yến thành cho chúng ta bạch chủ đề đó là 89 rồi anh chị em nhé. Vậy thì các bạn kết quả là được số số của miền Nam của thứ 6 ngày 16 tháng 10 năm 2020 của buổi chiều ngày hôm nay thì phạm đức đã được qua tất cả mọi người toàn thể anh chị em cô chị bác chúng ta được rõ hết cả rồi pháo ạ vâng thì uh, ngày hôm qua thì phạm đức cũng có đôi chút việc bận anh chị em ạ à. ngày qua thì phạm đức khá là bận cũng như là hiện tại thì Pháp Đức đang khá là mê trung rồi nên là ngày qua thì thuận đã không lên video trước cho mọi người chúng ta được phải không ạ thế ngày hôm qua thì chúng ta có ba đài đó là tây ninh an giang và bình thuận phải không ạ thì cái bảng video trước số của phạm đức đây thì phạm đức đặt trước cho chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ sản phẩm hơi cho ngày 15 tháng 10 năm 2020 phải không ạ ba đài tây ninh an giang và bình thuận anh chị nhá thì các cơ lô tô song thủ cũng như là bạch thủ lô và ba lô cho ba đài thì phạm đức cũng đặt trước cho video cho toàn thể mọi người anh chị em chúng tôi chúng ta đây rồi thì ngày hôm qua những anh chị nào chúng ta có theo dõi video chúng ta còn chiến thắng được các cầu lô tô nào phải không ạ chúng ta gặp chiến thắng được các cầu lô tô nào thì chúng ta hãy đừng quên bình luận công khai chia sẻ niềm vui ở dưới đây anh chị em nhé chúng ta bình luận công khai để chia sẻ niềm vui với tất cả mọi người cũng như là ngày hôm mai chúng ta có kết các cầu lô tô nào thì chúng ta có thể bình luận công khai ra đây anh chị em nhé bình luận công khai để chúng ta cùng nhau vào đây bàn luận để tham khảo để cân nhắc vui chơi các con số các tờ lô trong ngày anh chị em ạ thì một lần nữa vào đức cũng xin cảm ơn cảm ơn cái tình cảm gần ba trăm anh chị em chúng ta đã theo dõi kênh youtube soi cầu miền nam phạm đức kênh nối cùng với mình anh chị em cũng như là để lại cho phạm đức 6 nút like đây để chấm nhé thì nút like là hoàn toàn miễn phí mà thôi anh chị em chúng ta cho đi thì để chúng ta nhận lại đúng không ạ bất chút thời gian ấn vào nút like cũng như là ấn vào nút chia sẻ anh chị nhé để giúp cho phạm đức của với anh chị em chúc ngủ để nhóm sao cầu miền nam của mình có thêm nguồn động lực niềm cảm hứng lên đây phân tích các cờ lô tô đưa ra dự đoán chốt số tham khảo cho toàn thể mọi người tất cả anh chị em cô chỉ chủ bạc chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ xả với hơi hoàn toàn miễn phí ở trên kênh youtube sao cầu miền nam phạm đức của mình ngày một hoàn thiện hơn ngày một ok hơn anh chị nhé đem đến cho chúng ta những cái món lợi nhuận cao hơn đúng không ạ vâng thì em không để cho mọi người anh chị em chúng ta phải chờ đợi lâu phải không ạ thì trước khi tư vấn chốt số cho ngày mai cho tổ tham khảo cho anh chị em chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ cho đảo hơi cho ngày mai tức ngày 17 tháng 10 năm 2020 thì ngày mai sẽ có bốn đài anh chị em nhé đó là thành phố Hồ Chí Minh Long An Bình Phước và Đại Hội Giang phải không ạ thì để cho anh chị em chúng ta được rõ hơn với các cầu lô tô rơi trong ngày mai thì Pháp Đức sẽ điểm qua gara giải cá lô tô cũng như là cái giải đặc biệt đầu đuôi cho bốn tài của tuần trước anh chị em ạ thì tuần trước đó là cái bảng kết quả thiệp sổ số, số thứ bảy ngày 10 tháng 10 năm 2020 phải không ạ thì tuần trước ra cho chúng ta có bốn đài thành phố Hồ Chí Minh Long An Bình Phước và đài Hồ Giang thì bây giờ Phạm Đức sẽ điểm qua cái giải 8 cũng như là cái giải đặc biệt đầu đuôi cho bốn đài của tuần trước anh chị em ta được rõ hơn anh chị em nhé thì chúng ta ngày mai chúng ta sàng lọc ra cho mình các cầu lô tô để vào tiền sao cho hợp lý vui chơi văn lệ, xả bé ơi tránh để tôi ra thêm anh cho ba. tin giải tám mươi tô ở đại thành phố Hồ Chí Minh thì tuần trước mở thưởng cho chúng ta chú ô tô hai mươi chín, Long An ba mươi tám, Bình Phước hai sáu và Hậu Giang đó là bốn mươi chín anh chị nhé Bất vâng, cân giải huyệt ở lại thành phố Hồ Chí Minh thì tuần trước ra có dạng cho chúng ta chín bảy một và bảy bảy năm, càng bảy đầu bảy và đuôi năm, in thương cho chúng ta bạch tổ đời đó là bảy mươi năm rồi phải không ạ Long An dạ, và đặc biệt ra có dạng 988 và 247 các hai đầu 4 và đối 7 thì in thẳng cho chúng ta bạch đầu đề là, 47 rồi chấm nhá và cho đặc biệt ở là Bình Phước thì tuần trước ra có dạng 927 913 được chưa mà các chín đôi một và đôi ba in thẳng cho chúng ta đặt chủ đề là 93 rồi con xe ở đây hậu giang thì uh, ra có dạng 9261 là 85 anh chị nhá căn một đầu 8 và đuôi 5 in thẳng cho chúng ta đặt chủ đề là 85 rồi phải không ạ thì cái bảng kết quả nhà thôi số số khu vực miền Nam thứ bảy ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020 cho bộ tài của tuần trước anh chị em nhé thì giải 8 cũng như là cái giải đặc biệt đầu đuôi cho bộ này thì Phạm Đức đã điểm qua cho tất cả mọi người Thế thì anh chị em chúng ta được rõ hết cả rồi đúng không ạ chúng ta được nắm bắt các cờ tôi đầu đuôi được rõ hết cả rồi thì ngày mai sẽ có bốn cái đài này thì anh chị em chúng ta chơi ở cái đài nào thì chúng ta hãy cân nhắc tìm hiểu cho mình cũng như là sàng lọc với mình các cờ tô để vào tiền sau tuần hợp lý vui chơi vấn đề sẽ là hơi sau ngày mai anh chị em nhé thì à, không để cho anh chị em chúng ta phải chờ đợi lâu phải không ạ thì sau khi nghiên cứu cầu kèo phạm đức cùng với anh chị em trước chốt đồng đội nhóm soi cầu miền nam của mình đã phân tích các cầu lô tô để đưa ra dự đoán tốt xấu tham khảo cho anh chị em chúng ta tham khảo vui chơi và nghệ xả được hơi trong ngày mai đây rồi phải không ạ thì trước màn nhỏ của tất cả mọi người ta thể anh chị em chúng ta đây là cái bảng chốt số cái youtube soi cầu miền nam phạm đức của mình anh chị em nhé trước số tham khảo cho ngày mai tức ngày 17 tháng 10 năm 2020 thì ngày mai sẽ có bốn đài đó là thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình vào Bình Phước và đài Hậu Giang phải không ạ? Thì cái đài Hậu Giang là đài phụ rất ít người chơi nên Phạm Đức sẽ chốt theo yêu cầu ở trên Zalo mà thôi anh em nhé. Thì tất cả đều có nguyên nhân cũng như là lý do của nó rồi phải không ạ? Thì ngày mai Phạm Đức sẽ chốt cho anh em ta tham khảo vui chơi văn nghệ sáu vào đài Thành phố Hồ Chí Minh, Long An và đài Bình Phước phải không ạ? Đầu tiên thì cái bạch thủ lô tô ở đài Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là xét thủ lô tô cho ngày mai thì phạm đức chốt cho chúng ta tham khảo ở đây thành phố Hồ Chí Minh bạch thủ lô 27 song thủ lô tô 2882 ở đây Long An bạch thủ lô 25 và song thủ lô 2332 ở đây Bình Phước bạch thủ lô 53 và song thủ lô 6776 anh xem nhé bao lô ba đài số ngày mai đó là cầu song thủ lô tô 69 và 96 anh xem ạ à. Vâng thì anh chị em chúng ta theo dõi video thì hãy lưu ý cho Phạm Đức anh chị em nhé Tức cơ tôi mọi con số Phạm Đức đặt cho trên video cho tất cả anh chị em chúng ta đây Thì lưu ý đều mang tính chất tham khảo mà thôi anh chị em ạ à. Chúng ta theo dõi video chung kết tự máu kết kèo những câu lô tô nào thì chúng ta có thể vui chơi văn nghệ sở với hơi 5 ngàn đến 10 ngàn thôi anh chị em nhé Không trúng cung kết thì chúng ta nghỉ không nên chơi anh chị em ạ à. Vì mà con số chỉ mang tính chất tham khảo nên chúng ta theo dõi video hãy cân nhắc lưu ý cho phạm đức anh em nhé có hôm ăn thì sẽ có hôm thua phải không ạ các cờ lô tô trên video thì luôn là như vậy hôm thì chúng ta chiến thắng tâm bừng rực rỡ cả bá đài có hôm thì chúng ta cắn bảng anh em nhé nên chúng ta theo dõi video chung kết thì chúng ta chơi thôi anh em đã không được chung kết thì chúng ta không nên chơi đúng không ạ với tuy những anh em nào chúng ta đang thua tha lần đặt đã xa bờ bị cầu lượng số không đủ cực kỳ số chuẩn để chơi trong này chúng ta hãy nhanh tay thêm bạn vào zalo 0936 512 186 của phạm đức anh em nhé đây được hỗ trợ của nhà là tư vấn cho tất cả anh em ta tham khảo như cờ lô tô ở trên video đúng không ạ cũng như là các câu lô kín chuẩn nhất chính xác nhất ở trên zalo và đích tốt cho chúng ta là các câu lô tô của các chuyên gia soi cầu miền nam tốt cho chúng ta những câu lô tô chuẩn nhất chính xác nhất để chúng ta vào tiền hợp lý chưa to cột lớn kiếm thêm thu nhập cho ngày phải không ạ không chỉ là sáu năm một hai một tám sáu thêm bạn vào zalo để được vào được nhóm facebook đúng cách này chị nhé Mức vâng, thì hiện tại ở Red Forex đang còn nhóm tuần cũng như là nhóm tháng với gói ưu đãi rất chỉ là thấp 7.3. Thế nhưng anh chị em nào chúng ta có nhu cầu tham gia vào nhóm tuần cũng như là nhóm tháng của bên mình thì chúng ta hãy nhanh tay thêm mặt bản Zalo để được hỗ trợ cũng như là tư vấn các cầu tô chuẩn nhất chính xác nhất hàng ngày anh chị em nhé. Vâng thì à, cái bảng chốt số của kênh YouTube soi cầu miền Nam Forex chốt số thông cáo cho ngày mai tức ngày 17 tháng 10 năm 2020 cho ba đài thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Đài Bình Phước thì Phạm Đức đặt chốt thế này cho tất cả anh chị em ta được rõ hết cả số phải không ạ? Thế bây giờ cũng đã là cuối video rồi anh chị em nhé. Thế một lần